Vâng thưa các bạn là để có những vườn táo uh, cho những cái giống táo là D28H17 và đại 15 sai quả, quả to. Đây, quả to mã đẹp như thế này, quả to như thế này. Quả như thế này trọng lượng nó đang khoảng độ tầm 2 lạng. Đấy, hai lạng đấy. Và sai chiếu chịt, sai gãy cành. Uh, để tới đây uh, cho táo của mình ngọt, giòn, ngon và hạn chế dụng thì à, Sau đây công ty sẽ hướng dẫn nhà vườn là tưới phân silic trong giai đoạn táo đang à, chuẩn bị đang à, trong giai đoạn mà dưỡng quả dưỡng quả thì mời các bạn đến với quy trình là hướng dẫn tưới phân silic cho táo à, D28 H17 đại 15 của nhà vâng, vườn nào đi của nhà vườn à. Đinh Duy Linh của nhà ông Đinh Duy Linh ở địa chỉ là ờ, khu 7 thị trấn Cao Phong. Khu 7 thị xã thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình vâng mời các bạn vâng thưa các bạn là táo ở trong giai đoạn đang dưỡng quả này thì quy trình ở đây chúng tôi hướng dẫn là một túi phân silic loại 300g như thế này ừ. thì chúng ta pha với tỷ lệ là một cái phi như thế này là 150 lít này cái phi này là nó cái phi này được 200 lít nhưng cái phi này nhỏ hơn được 150 lít thì các bạn dùng hai phân silic này pha với tỷ lệ là 150ml nước và tưới cho khoảng từ 20 cho đến 30 cây táo tùy theo độ tuổi tùy theo tán các bạn nhé tùy theo tán thế và sau đây thì vâng bạn à, các phân đây thưa các bạn sau khi cắt phân xong đây thưa các bạn đây là phân silic ấy thì bên trong ấy đây màu đó là màu xanh đây cái phi đổ đổ đây cho nó là hạt đây. màu xanh như thế này thì ta đổ vào trong cái phi như thế này đấy ta đổ vào đây và sau khi ta đổ xong thì ta khoáng đều lên ta một khoáng đều để cho nó tan và một túi nữa đây một túi nữa đây cho nó tan nhưng mà nó sẽ không tan gần hết đâu các bạn nhé tức là nó không tan hết nó vẫn còn một chút bã phân thì cái bã phân này mình cứ để trong cái chi này đấy thì sau này mình có thể cho nước vào mình đấy, sau khi là cắt xong hai cái túi này thì thì ta sẽ sử dụng cái à, ở đây ấy, người ta có cái khoáng bằng ấy nhưng mà đây mình không có khoáng bằng kia thì mình sử dụng cái ờ, cái gậy để mình khoáng đấy, để cho nó tan ra đây ờ, là mình làm thủ công thủ công đấy vâng đấy tức là các bạn có thể làm nếu như ta có cái khoáng bằng máy thì ta khoáng bằng máy còn nếu không có cái khoáng bằng máy thì ta móng bằng tay thủ công như này và nếu như không có cái phi lớn như thế này thì chúng ta có thể pha vào những cái xô nhỏ như thế này đấy thì cứ một cái túi 300 g này các bạn có thể pha từ 3 xô 3 xô sơn à, mỗi xô 20 lít à, cho đến à, 5 3 cho đến 5 xô Thậm chí các bạn có thể pha loãng hơn nữa cũng được Vào những thời tiết nắng nóng Thì các bạn có thể pha một cái túi 300g à, Sinic các bạn có thể pha với 10 thùng sơn như này Và mình có thể tưới loãng ở đồng độ là cho khoảng từ đến um, cho từ 10 cho đến 20 cây tùy theo tán tùy theo độ tuổi Và sau khi phân đã tan rồi Thì bây giờ ta đến với công đoạn để tưới Bạn đóng, bạn cắm điện vào đi Không đi ra, ra Đừng nhá Đây thưa các bạn là mình khi mình tưới là mình tưới trực tiếp lên thân của nó Đấy Tưới lên thân của nó để đấy khi, khi mà có cái chất phân này vào đây để rửa cho lấm mốc ở trên thân của của, của cây ờ, cây táo để cho nó cái hạn chế về cái lấm mốc ở dưới, dưới thân đấy. Đấy. Đây. Thì tưới tưới trực tiếp vào gốc và tưới tưới tưới, tưới quanh tán đây cho các bạn. Đây. người ta chuyển ta tưới vào vào vào vào, vào cây để cho nó, sạch thân đã sau khi mà sạch thân rồi thì bắt đầu ta lại tưới tiếp vào ta rồi tưới tưới vào gốc cây tưới vào gốc cây và tưới quanh tán thưa các bạn là tưới vào gốc cây nhé để cho vào đây và đồng thời là tưới quanh tán tại vì rễ cây ý, là nó ăn từ trong cái gốc cây nhưng mà ra đến con rán cho nên ta tưới ờ, trực tiếp vào vào cả rễ cây vào và nếu trong những cái mùa nắng nóng nhiều thì các bạn à, có thể pha với nồng độ là một túi này cho cả trăm lít nước thậm chí trăm lít hoặc hai ba trăm lít cũng được đấy ta tưới thật loãng để vừa là cung cấp dinh dưỡng cho phân vừa là uh, tăng cái độ nước để cho cho cho chống mất nước đi trên táo cũng như là để cho cái gốc nó giữ được độ ẩm đấy thì cái việc mà phun phân silic vào thân như thế này thì nó có tác dụng là nó sẽ làm trẻ hóa thân các bạn ạ đấy các bạn nhìn những cái thân táo này rất là đẹp nhẵn nhụi không bị xì mủ không bị uh, uh, uh, rêu rong hoặc là không bị những cái uh, uh, rêu rèo lấm mốc hoặc là chóc lở trên cây đấy nhìn cây nó sẽ trẻ hóa rất là đẹp đấy và nó làm cái việc phun phân silic như thế này thì nó làm cho thân táo nó dẻo cành hơn dẻo cành hơn và nó giúp cho cái quả táo nó to nhanh nó to đồng đều nó nhanh và đồng thời là nó còn chống dụng quả cũng như là cho các bạn cho các bạn được thu hoạch sớm trước thời vụ ông thưa ông ninh là trong quá trình chăm sóc bằng phân Felix thì à, đối với cái túi 300 g thì mình có những cái lưu ý gì ạ trong quá trình à, ờ, phun tưới ạ? À, cái uh, lưu ý nhất là Ông nói to ví dụ như ạ? là cái thời điểm ra hoa ra ra hoa vâng. thì mình phun Đấy. Tức là mình dùng nên, cái túi 300 g này. Dùng cái túi 300 g này nên phun thời điểm hợp lý nhất đó là trước khi ra hoa đấy trước khi ra hoa vâng. đấy. và trước khi ra hoa trước khi ra hoa thì mình phun mấy lần ạ à, trước khi ra hoa thì mình phun một lần một lần vâng còn sau khi ra hoa rồi thì à, đến khi thời điểm đậu quả vâng. đậu quả rồi đến quả non quả non thì ở đây lúc này mình hình rằng hình dung cái quả non vâng, nó như đổ đũa chẳng hạn vâng, đầu đũa đầu ngón tay này vâng. thì là ta phun cái nước tiếp theo vâng. đấy. và cho đến cái thời điểm và ví dụ như thời điểm hiện tại này với táo của vườn tôi thì lúc này tôi sẽ không sử dụng sản phẩm để phun nữa vâng. mà sử dụng sản phẩm đấy để tưới tưới và vâng, để tưới vâng và vẫn là vẫn theo một cái quy trình là một túi phân à, loại 300 g này pha với tỷ lệ là từ 60 cho đến 100 lít nước. Đúng rồi. Để phun hoặc tưới cho cây. cây. Và vâng. tùy theo từng thời điểm. Vâng. Đấy. Cái thời điểm này thứ nhất là lá xanh tốt này thì phun nó cũng khó này. Cái thứ hai là thời điểm này thì mình cũng không cần phun nữa mà mình chỉ dưới thôi dưới quanh tán vào vào thân thôi vâng. thế còn phun thì ta sẽ để dành vào giai đoạn là lúc trước khi ra hoa và sau đậu quả vâng. Đấy, thì cái việc vâng. từ đầu năm đến giờ trên vườn táo này thì mình đã phun được bao nhiêu lần ạ là là phun được à, hai lần hai hai lần hai lần vâng. Và, một lần, và lần này lần là, là lần thứ ba là lần thứ ba tưới vâng. còn à, bón phân thì là ở cái giai đoạn trước rồi mình bón thì là bón được một cân rưỡi trên một cây và bón ờ, theo ba chu kỳ các bạn nhé à. tức là uh, sau thu hoạch này sau thu hoạch này và giai đoạn là ờ, tháng 2 tháng 3 và giai đoạn tháng 4 tháng 5 thì lại thu thêm một lần nữa là ba lần à tức là um, sau thu hoạch thì bón gốc là năm lạng vâng năm lạng năm lạng và đến uh, tháng uh, 3 tháng 4 thì mình lại bón tiếp vâng năm lạng nữa vâng Vâng. Và đến giai đoạn là tháng 5 tháng 6 thì mình lại bón thêm một lần nữa. Thế là Thế là ba thời kỳ bón gốc và phun phun lần, tưới. Phun tưới thì vâng, mình tưới. lần này là lần thứ ba. Vâng. Mình đã phun lần thứ ba. Và với cái vườn táo mở quả sai chữ trình như thế này và để muốn là mong muốn là có cái quả được ra sớm ra được thị trường đến tay bà con có chất lượng táo ngon giòn ngọt thì à, công ty sẽ hướng dẫn nhà vườn là ta tưới thêm một lần nữa đấy tức là 7 ngày sau ngày hôm nay ta tưới và 7 ngày sau thì đề nghị là nhà vườn tưới thêm một lần nữa cũng vẫn tưới theo cái quy trình như thế này vâng. thì sau đó mình dừng lại đấy thì cái này việc tưới như thế này thì uh, bởi vì là ông Minh đã dùng nhiều trong nhiều năm qua đã biết cái chất lượng phân rồi nhưng mà chúng tôi muốn nói ở đây để mở rộng cho bà con thấy được rằng dùng cái phân này thì nó sẽ làm dai cuống nó chống tụ quả và nó hạn chế được cả dồi dào nó hạn chế cả ruồi vàng, à, đục quả nữa cho nên là việc tưới phun phân silic là vô cùng cùng cần thiết. Là, như này này là khi cái bón phân silic này thì à, đây là mình, mình hiểu là nó là một cái cái cái chất à, chất lưu dẫn lưu dẫn thì dẫn đến là nó phân hủy những cái loại phân hữu cơ vô cơ mình bón cái khi nó phân hủy ờ, nó đã phân hủy được cái phân hữu cơ vô cơ qua trong quá trình mình bón thì dẫn đến là cái độ pH ở trong đất nó cân bằng à. thì cái con vì à, những cái con ờ, loài cây ờ, loài chích hút chẳng hạn thì nó vâng. sẽ giảm đấy giảm thiểu tối đa đúng rồi tức là làm thế nào để cân bằng cái độ pH ở trong đất thì tự nhiên là con côn trùng có hại gây hại nó sẽ ít đến vâng thứ nhất là cân bằng độ pH thứ hai là tăng sức đề kháng cho cây vâng. vâng thì cái cái sức đề kháng cái cây cái cây nó khỏe cái lá nó dày nó mở như thế này đây cái lá của nó đây lá nó dày nó to như như thế này nó dày nó mở như thế này thì với những cái lá như thế này thì sẽ ít sâu bệnh vâng ít sâu bệnh ít sâu bệnh đấy đấy những cái lá nó khỏe lá như này đấy, lá nó khỏe nó dày lá đây này nó mở lá này nó dày này nó rất là to lá như thế này thì với những cái lá như thế này thì nó không có sâu bệnh và cái dùng cái phân silic này nó giúp cho cái kết cấu của quả táo nó chặt chẽ đây nó kết cấu quả táo nó chặt chẽ cho nên quả táo nó sẽ nặng hơn quả táo bình thường đây các bạn này này quả táo sẽ nặng hơn quả táo bình thường thứ nhất là nặng hơn vì nó kết cấu chặt chẽ kết cấu chặt chẽ này thì nó sẽ hạn chế được cả ruồi vàng và vâng. cho nên ở đây à, chúng tôi không thấy ông có một cái bẫy ruồi vàng nào ông không có một cái bẫy ruồi vàng nào thì không à, là không sử dụng và ờ, với rồi vàng vâng Bởi thì ờ, nó không có các loại côn trùng đấy thì mình không sử dụng nó vâng thì um, xin hỏi ông là cái vườn này thì từ khi dùng phân Silic thì ông đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ thực ra là cái ờ, cái thuốc bảo vật ờ, bảo vệ thực vật mình vẫn quen dùng quen vâng. dùng là khi mình thấy cây trồng mình nó có một số loại à, sâu bệnh chích hút hoặc là cái loại sâu ăn lá ăn quả thì mình sẽ sử dụng vậy thì khi mình dùng cái sản phẩm này là mình nhận thấy rằng ở trên cái cây của mình mình không thấy có những con uh, ờ, chích hút Đấy, và những con sâu hại sâu ăn lá ăn quả thì mình sẽ không sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật à, tức là mình cứ hình dung rằng mình đã cái đất mình làm nào mình đã cân bằng được cái độ pH rồi thì dẫn đến những tăng sức đề kháng những con côn trùng có hại sẽ không tìm đến vâng đấy. đây cũng là một bí quyết để cho các nhà vườn chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều những cái ờ, thuốc bảo vệ thực vật cũng như là không nên lạm dụng quá nhiều loại phân bón đặc biệt là cái phân đa lượng đạm nâng kali thì bà con không nên lạm dụng mà chúng ta nên cân đối dinh dưỡng bằng cách là vừa bổ sung hữu cơ đấy vừa bổ sung thêm phân trung vi lượng thì đất nó tăng cái độ vâng. phì nhiêu giảm độ bạc màu và cân bằng độ ph thì từ đấy cái sức đề kháng của cây khỏe thì nó hạn chế bệnh tật cho cây và khi mà chúng ta dùng cái phân Sinic này thì nó còn có những cái ưu điểm rất lớn như là lá của cây thì không màu xanh đen lá của cây đây các bạn nhìn ví dụ như cái lá táo này thì nó cứ màu xanh như thế này thôi đấy nó cứ màu xanh như thế này nếu như ta dùng NVK mà trong NVK nó chứa nhiều đạm thì nó sẽ xanh đen và lon tơ và mỏng mỏng dính ra thì với những cái lá mỏng lá non tơ như thế thì thu sâu bệnh nhưng mà cái lá táo của ta đây ta hai mặt đấy các bạn có thể nhìn cho tôi đây Hai mặt lá đấy Dày như thế này Đấy Đây hai mặt lá đây Nó cứ màu xanh uh, của nó là màu màu xanh này Nó như thế này thôi đấy. Nhưng mà nó khỏe lá Nó không có cái rêu rều nó mốc gì ở đây Mà đặc biệt đối với cây táo là người ta sợ nhất là cái bệnh phân trắng Đúng rồi phân trắng Người ta sợ nhất cái bệnh phân trắng Hay nó còn gọi là cái dẹp đấy Mà cái dẹp đấy nó, nó cuốn vào lá thì lá hỏng thì quả sẽ xấu Đấy. Thế thì với những cái chân vườn này thì chúng tôi không nhìn hoàn toàn không nhìn thấy dẹp Không nhìn thấy phấn trắng, không không nhìn thấy ờ, những cái sâu vẽ mùa hoặc là một số bệnh ở trên cái vườn táo này Thì chứng tỏ cho bà con thấy rằng dùng phân Sinic thì không chỉ mang lại giá trị năng suất cao, thương hiệu tốt mà nó còn hạn chế cả sâu bệnh cho nhà vườn Để thì cái này là nó sẽ nằm trong cái vệ sinh an toàn thực phẩm Tức là đảm bảo vệ sinh, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là giảm nhân công đây dạ. được đấy vâng ông ninh ông có những cái uh, bật mí gì với bà con với những người trồng táo à. ông muốn gửi gắm đến bà con <laughs> những người trồng táo một cái điều gì ạ bởi vì năm nay thì là một cái năm mà táo mất mùa và vâng. ở đâu cũng nói là mất mùa từ những nhà kỷ lục trồng táo cũng mất mùa nhưng tại vườn táo này vẫn siêu quả các bạn nhé sai mã đẹp tuyệt vời thì ông có một cái nhắn nhủ gì với những người trồng táo? Ra thì à, đối với à, mình và cũng như mọi người à, làm vườn thôi, cái mong muốn lớn nhất của sao mình trồng cây nó phải có sản lượng. Có thể ví dụ như trồng trồng cây có quả. Đúng rồi. Nó có quả thì mình nên chọn và dùng những loại phân phù hợp để làm sao bón đúng thời điểm phù hợp để cho cây nó ra quả và đậu quả. Đấy, thì một lần nữa thì cũng chia sẻ là đúng là tôi cũng dùng cái phân này là năm nay năm thứ ba cái phân ờ, phân ờ, Silic. phân bón silic và đây là cái phân này là nó hỗ trợ nó là gần như là kiểu là một, một loại để nó phân hủy cái um, uh, phân hủy cái chất ở trong, uh, trong đất. phân hữu cơ phân vô cơ ở trong đất Đấy, là nó gần như là một chất lưu dẫn lưu dẫn và cái lưu dẫn này là lưu dẫn hai chiều tức là khi mà mình bón nước gốc thì nó lưu dẫn nó đưa lên để vâng. nuôi vâng. nó đá nó quả tốt hơn vâng. khi mình phun thì nó làm những cái lá dày cho cho cái hoa nó đậu cái cho cái quả nó sai và khi mà cái lá nó tốt thì nó lại mang trao đổi oxy nó quang hợp nó tốt quang hợp tốt hơn và tốt hơn. từ cái quang hợp tốt thì nó sẽ nuôi thân vâng. nuôi quả tốt hơn vâng. và cái lưu dẫn này gọi là lưu dẫn hai chiều các bạn nhé Và cái vườn táo này thì ờ, ông ờ, dự tính là đến thời điểm nào thu hoạch? Cái vườn táo này thì để mà thu hoạch thì bắt đầu đầu tháng 11 âm lịch. Đầu tháng 11 âm lịch. Tức là hôm nay đã rơi vào ngày 18, 19 ờ, tháng tháng 10 rồi. Vâng. Thì dự kiến là đến khoảng độ trung tuần. mùng 1 trung tuần trung tuần chứ trung tuần đấy, là tháng 11 thì sẽ có sản phẩm đưa ra thị trường vâng trung tuần tháng 11 phải vâng. vâng. Đầu tháng thì hôm nay đã là 10 tức là 18 rồi. 18 tức 18 là tháng 10. Mình ờ, hình dung rằng nó khi nó đậu quả này nó đậu mấy tang liền? tăng 1, tăng 2, à, tang 3. À, à. à vâng. tại sao là tôi nói là ở ờ, là đến đến đầu tháng 11 nó sẽ có tức là cái lứa hoa đầu có tăng đầu tiên. Vâng. Đấy nhưng mà cái sản lượng Cái hoa đầu tiên, hoa 1. Đúng rồi. Hoa 1. Hoa 1. Vâng. Nhưng thì... mà cái cái đấy thì sản lượng nó không nhiều. Vâng. Đấy, bắt đầu ờ, nó vào trung tuần tháng 11 thì lúc đấy nó sẽ sẽ, sẽ có. Vâng. vâng. Đấy. Thì đầu tháng 11 thì cũng đã đã có hoa một là được thu. Vâng. Nhưng mà trung tuần tháng 11 thì nó rộ hơn. Rộ hơn này. Đấy. Vâng. Thì trân trọng mời các bạn chúng ta đến thăm trải nghiệm ở vườn táo. À, trong trong cái vườn táo này nó có rất nhiều giống, có ba loại giống. À, D28, H17 và đại 15. Đại 15. Thì à, mời các bạn đến đây trải nghiệm ăn thử ăn thử và các bạn đặt mua và ông có khẳng định vườn táo này là vườn táo sạch không? tôi khẳng định vườn táo vườn táo sạch thế Đấy. thì yên tâm rồi và bên, khi mà vì à, nói thật với lại à, bên à, các bác ở bên à, cung cấp phân bón bây giờ thì mình hình dung là cái à, công nghệ 4.0 người ta sử dụng rất là nhiều vâng. Đấy, ví dụ như là mình có thể sử dụng zalo hoặc là facebook vâng. vậy thì tôi có những người bạn họ cần mua sản phẩm à gọi điện vào zalo quay hình ảnh và nhà vườn như chúng tôi những người như chúng tôi làm đây chúng tôi có thể test trực tiếp bằng cách chúng ta lấy ngay cái sản phẩm của mình ăn ở và quay video luôn vâng đúng rồi đấy ăn thì... trước ống kính cho các bạn vâng, xem đấy, đấy. uh, mình phải khẳng định cái sản phẩm của mình vâng đấy. bởi vì chính mình là người test đầu tiên chứ không phải là khách hàng à. đấy vâng chính mình là người test đầu tiên đúng rồi đấy, đấy. thì um, chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại của ông uh, đinh uh, duy linh Đinh Duy Linh. Ở đây ở đây để cho các bạn um, liên hệ đặt mua táo sạch và ông sẽ ship hàng trên toàn quốc ông Ninh có thể cho biết số điện thoại ạ Được. Vâng, số điện thoại của tôi là 0917 26 1179 hoặc, hoặc là một số nữa là 0917 262 848 Được. và hai số điện thoại chúng tôi sẽ đăng đăng kèm số điện thoại của ông Đinh Duy Linh ở đây để các bạn tiện liên hệ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 để đón xem những video hay thiết thực thì các bạn nhớ đăng ký kênh và các bạn nhấn vào hình quả chuông để được đăng ký miễn phí kênh của chúng tôi và cuối cùng thì xin cảm ơn ông linh xin dạ vâng. cảm ơn và chúc nhà vườn năm nay là đại thắng lợi trong cái táo uh, thu hoạch năm nay vâng, và hy xin... vọng uh, hy vọng rằng uh, nhà vườn uh, chúng tôi được đồng hành với lại uh, bên công ty ừ. vâng. cảm ơn ông và các bạn ơi, vườn táo này chính là vườn táo mà chúng tôi đã đăng tải trong những cái clip mà làm những cái cuộc hội nghị triển lãm tại 498 Hoàng Quốc Việt của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp Việt Nam cũng như là trong những cái hội nghị của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng như là trong Đại hội Nông dân của tỉnh Bắc Ninh thì chúng tôi đã trưng tập táo ở những vườn này mang về để cho các đại biểu ăn thử cảm nhận chất lượng cái phân silic uh, trên uh, sản phẩm uh, ngon và hấp dẫn như thế nào uh, và cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào và hẹn gặp lại